Chào bạn, tôi là Hỷ, Văn Thượng Hỷ Nhà đào tạo marketing online Kiếm tiền online là một chủ đề rất là hot, là một nguồn thu nhập thụ động và ai cũng mong muốn điều này Nhưng mà cái vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể kiếm tiền online một cách đơn giản, hiệu quả Và nếu như chúng ta là một người mới thì phải bắt đầu từ đâu Clickbank là gì? Tại sao bạn phải kiếm tiền từ Clickbank? 20 đô, 50 đô, 100 đô, thậm chí 150 đô và nhiều hơn nữa khi học xong khóa học này bạn sẽ tạo ra được những cái video bán hàng chuyên nghiệp bạn sẽ tạo ra những cái hình ảnh cực kỳ tuyệt đẹp để bán hàng bạn sẽ tạo ra một cái hệ thống thu nhập thụ động trên internet và bạn sẽ có những cái thủ thuật đặc biệt để giúp cho bạn làm marketing một cách nhanh chóng và đơn giản hơn vậy thì còn chờ gì nữa mà không tham gia khóa học kiếm tiền online với Clickbank tại unica.vn Xin chào và hẹn gặp lại bạn